các bạn à, cá bự ghê không các bạn uh, rình nãy giờ đẹp không em nói qua đây em kiếm cá đầu tiên này các bạn chạy xuống đi chạy xuống leo xuống luôn đi rồi con này nhỏ con này cô tay à lên đi hưng <laughs> con này mà cái gần nhí của anh là nó bay luôn á cá đầu tiên nè các bạn đẹp chưa đẹp chưa cầm lên tuyệt vời con này tầm ký à nửa ký ừ thật tuyệt vời tuyệt vời không mới vô cái lụm rồi không câu cá thủ thiêm nó dễ vậy các bạn câu cái chính là nhưng mà cá này ăn thì hên xui mình thì thường mình câu xong rồi mình thả cũng bự chứ Ờ. cái cá chê này một á là cái chê tự nhiên thứ hai là cái chê người ta vốn sinh á à, nó to vậy này. thường là cá chê phóng sinh thì nó màu đen đen á cá chê hoa còn mấy con chê trắng mình dính cá nè các bạn con cá chút ép mà còn khuyến mãi thêm cái bịch ni lông nữa nè rồi tuyệt vời nha nhìn gỡ nè này nhỏ thả đi cá nhỏ rồi ấy thượng minh ôi dính cá nha các bạn cá bự nè bự nè hưng dính rồi nha cuối cùng mình cũng dính cá lên con rồi chơi chơi rồi nó xảy rồi đâu rồi ôi còn dướng nó ghê chứ nè cầm cầm cầm đi anh bắt rồi ra luôn rồi bự ghê luôn ừ hai ký á ổn quá đấy nha các bạn dưới cành cây với buồn chứ bạn thấy con cá nổi lên không bự ghê bự luôn không sao mình bắt con khác cần mình cần mình dính không chắc không ạ ơi cần mình dính cá di đồng vậy các bạn mấy con cá nhỏ này nó phá mồi lẹ lắm bởi mấy con cá lớn ăn không kịp không ăn mà cái bụng uống nu luôn rồi à bạn không gì tuổi này phá lắm thả nha à còn dính còn dính cá nha các bạn cũng được con này chắc uh, hai lạng lên luôn di đồng nữa rồi nó nuốt luôn nè các bạn trùng dây trùng dây trùng dây dính dính này hưng ơi <laughs> canh nhí canh nhí mà nó ăn thấy ghê cuối cùng cần nhỏ mình ấy chảy rồi cần này nó dẻo quá nó chảy hoài hơn lại nữa đi cần nhỏ vẫn chưa ghi bàn được các bạn Đừng câu gặp mấy ờ, anh kết thủ này các bạn không không sao mình vẫn vui à <laughs> hả còn anh ăn hả đây các bạn cá chưa bỏ bú nè <laughs> dễ gì câu đựng cá về đi ghê không bơi đi con hẹn năm sau gặp lại mày năm sau gặp lại chắc nó cũng đường ký rồi mồi nữa bạn lại lên cá lỗ cục mồi luôn rồi con cá nhỏ hơn cục mồi nữa đó đánh đẹp vậy mà không ăn là kỳ lắm nha à, cần nhỏ cuối cùng cũng dính cá nha các bạn cần <laughs> mini móc đâu chảy máu luôn à các bạn tuyệt vời nha một con nữa tuyệt vời em xả xả cứ cái gãy cái đọt cành nhỏ đã ghi bàn không kém mấy thằng anh được ha ừ, em mở cái máy à Để các bạn chơi trắng lên nè không phải chơi lai tuyệt vời thật tuyệt vời rồi gỡ đi em rồi nước rút rồi nha các bạn nước rút anh em mình giờ xuống đây rồi xuống ngồi dưới cái cầm cầu gầm tàu cho mát đó đó cần mình ăn nè ý cần anh ăn nữa xảy rồi xảy rồi đây nghe mình nói câu lời cục chì nè các bạn tôi còn cái dế luôn kìa Tôi dướng cái thẻo của người ta nè Lời cục chì Đó đi câu có lời thấy không Cục chì cũng năm bảy ngàn chứ ít gì đâu Đây anh mình nè Nè các bạn Thẻo này chắc lâu rồi Hưng ơi Không xài được nữa đâu Dục đi Lấy cục chì một nhỏ dính đó các bạn rồi chết rồi cá nhỏ rồi lỗ cục mồi nữa thả nó nha đi con đi cá bự các bạn ơi cá bự nha con này bự lắm luôn á nặng ghê không được ơi nè các bạn nè cá bự ghê không các bạn rình nãy giờ em không em nói qua đây em kiếm cơm mà con này chơi trắng nè không phải chơi lai đâu trắng quá tuyệt vời đứt lưỡi này đứt lưỡi luôn còn cái ngạnh của nó này rồi ra con cá này này xoắn vậy con này sao lại mới lại ký luôn á ký luôn là cho các bạn thấy con cá con rồi, ok em em các bạn em đang đứng chơi mà cái cần chạy mất tiêu ừ, hơn em quẹo lên đây em giật nhanh ở đây lên đây là nó nó rất rồi ạ tiền nha các bạn đây nói mà Hơn các con này đi Tại lượt em từ sướng Ừ Để em chụp cho Cầm đi Cầm gần luôn Cầm kỹ à Ôm chắc vô rồi Ôm chắc vô Để em rửa tay đó chụp hình cho Ổn nha các bạn đây con cá của mình đây uh, tuyệt vời này cầm cái cần nè <laughs> lên hàng lên hàng bự nha các bạn cầu thêm nha con này bằng nửa con phải sáng hơn này các bạn à, tuyệt vời à, tuyệt vời thế anh qua đây anh làm ăn ngon không ủa anh có để ừ, cần đó mà kéo là mất rồi thôi nó ăn cần này cảm giác gió mốt luôn các bạn cuối cùng cũng săn được thủy quá trong ngày hôm nay rồi xỏ nó qua để ờ, cột nó nha các bạn quên đem vỏ mất tiêu rồi hợp lý bỏ lên kia đi lên đi lên lấy chúng bạn đây anh Ừ, cho nó lên với chúng bạn nó đi con này ký rưỡi à hồi sáng xảy con bự á mới có ba con này này các bạn đổ vô suối nước nóng chết ừ, rồi có chỗ này rộng nó đỡ nó chết các bạn không sáng được bốn năm con mà ra hết rồi còn ba con à nó chạy theo nước này à? cây làm gì còn ba à? nè chờ chút xíu